Hiện tại là em đang làm ờ, giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em Và ơi, hiện tại luôn. là con đang làm ờ, cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài wow, uh, ờ, Và hiện tại là con đang có một tiệm nấu mi chung thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn Cho nên là cũng uh, tự đi học vì tự kiếm tiền buôn chải cho tiền học của mình Em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả Dạ là con chào cô Hồng Vân con chào chú Quyền Linh chào con à, em chào anh trai bên ấy chào và em à. xin chào tất cả mọi người em tên là Trần Thị Mỹ Trinh em sinh năm 98 à, hiện tại là em đang à, sinh sống và làm việc tại Long Xuyên còn quê em thì ở Châu Đốc Hiện tại là em đang làm à, giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em Trời ơi, giỏi vậy à... trời Wow và tám mà làm giám đốc luôn hả con hả và ơi, hiện tại luôn. là con đang làm ờ, cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài Quá à, và hiện tại là con đang có một tiệm nấu mi. trời ơi sao mà coi như tuổi trẻ mà tài cao vậy con làm gì mà hai ba job dữ vậy trời chú giờ là chú Vừa là phó giám, giám đốc, đốc còn giám đốc còn giỏi lắm rồi đó bên bên nhà trai nghe mất hồn chưa rồi tiền để đâu cho hết á chèn <laughs> <laughs> tại vì con còn phải ờ, gánh vác cả gia đình vậy đó hả dạ. Ủa, Trời, mà giỏi quá năm... con rồi mời bạn trai Vâng, thì lời đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh, Rồi, chào chị à, Hồng Vân và ừ. bạn nữ bên kia và chào tất cả các vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Mình tên là Phan Nhân Diệu, mình sinh năm 1988, mình đến từ quê hương Đồng Khởi và hiện tại thì mình đang à, làm việc và sinh sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công việc của mình là kinh doanh bên đèn đèn led, đèn trang trí và đèn chiếu sáng. À. Kinh kinh doanh cái đó là một cái tiệm của gia đình mình mình làm chủ hay là mình đi làm cho người ta? dạ tự em uh, kinh doanh luôn rồi chị tự kinh doanh có nghĩa là cũng là ông chủ nhỏ rồi đúng không dạ ghê quá hai bạn này là trai cả tài cả sắc gái cả sắc cả tài ghê thiệt cái cặp này ghê thiệt chứ bây giờ nè cô giám đốc nhỏ cô nói về cái điểm mạnh điểm yếu của cô đi à, điểm mạnh của con đó là con ờ, biết tự lập từ nhỏ bắt đầu từ lớp 2 là con đã ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn á thành ra là từ lớp 2 con đã biết uh, tự đi bán vé số rồi oh. xong rồi con mới ờ, bỏ ống heo để mà kiếm tiền á để tự lo bản thân để... ăn học ờ. Uh. rồi điểm mạnh của con nữa là biết quan tâm chia sẻ cho người khác và sau này á là con tự tin con có thể hỗ trợ cho chồng mình về cái mặt kinh doanh ừ. trời ơi giỏi quá nhưng trời đất ơi nhưng mà còn điểm chưa mạnh của con là gì dạ điểm yếu của con á là con thẳng tính với lại á là con không có biết nội trợ Ờ. về à, nấu ăn thì con tệ lắm cần gì con thể... ơi giám đốc rồi nấu gì nữa chứ bây giờ công Trời việc mà công có việc nhiều như vậy ơi. đúng rồi công việc nhiều như vậy làm sao thời gian đâu mà mà mà lo cái chuyện nấu nướng đúng không dạ đúng rồi dạ, mà cái số tiền đầu tiên mà con kiếm được khi mà con đã bắt đầu có sự nghiệp là là bao nhiêu tiền dạ là con nhớ là con ờ, thi đậu đại học á thì con có ờ, đi học nhưng mà tại vì cái ngành đó là con không có thích thành ra là con muốn tự lập nhưng lúc đó là con ờ, nghĩ nửa chừng nhưng mà con không có cho mẹ con biết con tự nghĩ xong rồi con kiếm một khoản tiền lớn con nhớ lúc đó là 22 triệu Trời đem về cho mẹ con dữ. Trời ơi, thực ra với cái tuổi đó thời con điểm đó mà con. 22 triệu là lớn lắm á Linh Ừ, năm 20 tuổi á, chú làm đầu tiên là được một triệu mà chú ờ, mừng lớn mắt luôn á con Con quá ờ. giỏi rồi Ừ Còn chàng trai sao? ưu điểm gì khoe cho đàn gái biết cái coi ưu điểm của em thì cũng là tự lập từ nhỏ ừ. thì nói chung thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn cho nên là cũng là tự đi học rồi tự kiếm tiền buôn chải cho tiền học của mình rồi à, còn gì nữa không tự lập rồi biết nấu ăn biết làm việc này kia ừ. nói chung mình lo sống cuộc sống mình làm tốt có thể rồi, chăm sóc được bản thân mình rất tốt có uh, khuyết điểm gì không khuyết điểm thì uh, thỉnh thoảng hay nói ngược ý người khác nói ngược ý nhưng quan trọng cái ngược ý đó đúng hay không á có nghĩa là kiểu giống như cà khịa vui vui gì đấy à, là... cà khịa hả trời ơi là... đi bên kia luôn bà mối bà hay là cà khịa anh lắm <laughs> dạ, cầm cái cái lỗ mũi này giàu lắm nè tiền không có ra được một miếng nào luôn á chèn ôi em dạ. mấy mối tình rồi thì đường trình duyên của em thì nếu nói cái đường sự nghiệp nó trầm trồ nó trầm gập nó đập rền quá nó đèo dốc bao nhiêu thì cái đường tình duyên thì nó lại rộng rộng mở thênh thang bấy nhiêu rồi cho đến ờ, một ngày đó là năm đó mình 24 tuổi tình cờ mình gặp một người bạn đồng hành với mình qua quá trình tìm hiểu quen biết thì mình quen nhau đồng hành với nhau được khoảng 2 năm gặp một ngã rẽ thì người ta rẽ đó đó mình đi lối khác định là, là mấy năm rồi ừ, 5 năm 5 năm một mình anh thênh thang một con đường dạ yeah. à và điểm cuối cùng sẽ dừng lại ở tại bạn muốn hẹn hò nhà Cũng gái thì... tôi hơi bị ghê đó nha nhà gái tôi hơi bị được đó nghe tôi nói thiệt luôn á à còn em thì sao nói cho anh linh nghe đi dạ nghe nói tài tài sắc diện toàn đông phóng qua liền á ghê chào thiệt gái ừ. dạ con chào con chú chín tám con hả dạ trời ơi trẻ trung mà nè trẻ quá giỏi quá phải lấy chồng chi sớm con tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con nên là con muốn kiếm một người để phụ tiếp á với lại là kiếm một người để quan tâm chia sẻ à. mỗi khi mà à, con gặp khó khăn hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó chia sẻ với người đó ha dạ Trời, được á dạ. Con muốn một người như thế nào? Dạ là con muốn một người á là về ngoại hình là phải cao từ 1m7 trở lên Với lại hỏi là luôn đi, con, hỏi luôn đi Có con, được rồi để quyết định chút Mét mấy, mét mấy luôn mét sáu bảy thôi thiếu ba nhiều thiếu ba phân được không mét sáu bảy dài lên nè mét sáu bảy là đây nè một mét sáu mươi bảy đó rồi sao nữa con à, với lại là con thích uh, mập mập một chút xíu có bụng bự á nhưng mà đừng to quá là được con thích gù sáu muối thích bụng bự hả dạ <laughs> cái gì ăn nhiều thở ra ăn Chưa. nhiều vô theo anh nha <laughs> theo anh sẽ nó tròn tròn nó có bụng bự xíu chết rồi tả một hồi giống chú, chú quyền linh đi chang à tả hồi giống chú đó con với lại là con thích ờ, một cái nụ cười là tỏa sáng có duyên chút với lại là sống mũi cao á nụ cười tỏa sáng là sao cười có sáng không <laughs> đó cái này phải lấy đèn cười, cười lấy đèn chiếu thêm nữa là tỏa sáng rồi đèn đánh vô thôi ừ. có nhiều đèn trong Tạc nhà đánh vô nụ cười hết về cái uh, tính cách của anh ấy á, ừ. là anh ấy phải là đam mê kinh doanh con uh, ờ, muốn có một người là biết quan tâm có một uh, ý chí cầu tiến một chút xíu sau này có thể là anh ấy tệ hơn con một chút xíu ừ. nhưng mà anh ấy phải cố gắng hơn con hoặc là bằng con hoặc có thể là làm hậu phương để hỗ trợ con cũng được chứ mà đừng có cái kiểu là tự ti thiếu tự tin rồi anh không thể mà lo lắng cho em được thay vì câu nói đó em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả trời ơi rồi bây giờ nói nghe coi có mấy mối tình rồi những mối tình ừ. kia ừ. chắc nếu có thì chắc có lẽ là đã đã có những trường hợp như vậy thành ra là bé này là bé không muốn dạ, đâu con xác. nói về mối tình của con coi dạ là con có ba mối tình trời cũng dữ ta lý do chia tay à, lý do chia tay là mối tình đầu tiên là do quan niệm tôn giáo cái thứ hai là do anh ấy có người thứ ba rồi cái thứ ba cái thứ ba là do quan điểm công việc không có cùng chung với nhau nói chung là cô này cũng khó lắm á không có đơn giản đâu nha <laughs> mở rào bắt đầu bây giờ là phần của diệu đó diệu với trinh nha hai cái tên này ghép vô cũng đẹp lắm á diệu trinh ôi Dạ em chào anh Dạ em có món quà tặng anh là Rồi. Dạ. một uh, cuốn sách Nói chung là về kinh doanh thôi Em cũng nói chung là chưa có kịp đọc nữa Nên là em tặng cho anh luôn Nếu sau này mà có duyên nữa thì anh sẽ đọc cho em nghe ừ, Anh thì cảm ơn em món quà này dạ. Anh thì anh cũng có món quà anh tặng em Thứ nhất đó là đặc sản với anh là kẹo dừa dạ. Ở thứ hai đó là cái đèn ngủ Cửa hàng anh bán thì dạ. Cái đèn này thì nó cảm biến ánh sáng là ban đêm tự động nó sáng Và ngày nó trực tắt thì anh muốn là mỗi tối trước khi em đi ngủ em nhìn thấy nó và khi em thức dậy em sẽ nhìn thấy nó đầu tiên em cảm ơn anh đọc bắt đầu mình ngồi mình trò chuyện đi em cảm nhận về nhau đó thế nào anh nghĩ em như thế nào em uh, xinh nhìn em trưởng thành trưởng thành hơn tuổi nhiều anh có hút thuốc không anh không nhậu nhẹt nhậu thì lâu gặp khách hàng hay đối tác thì anh uống vài lon thì được dạ với lại là em không có thích con người gia trưởng với lại là không có thích cái tánh đàn bà nữa thì à, có thể là khó một chút xíu em cũng đồng ý nữa tại vì sau này em cũng cần một người kỹ tính với lại cẩn thận trong công việc của em ví dụ sau này mà em với anh có một cái vấn đề gì đó thì anh không thích anh không muốn cho em làm thì anh phải giải thích phân tích cho em hiểu nói chuyện nhẹ nhàng chứ đừng có chửi em nha tại vì cái tính em rất là bướng anh cũng như thế ai nói hết ai nói mà anh việc anh đã làm rồi mà họ càng nói là anh cố anh làm cho họ càng ghét anh vậy đó dạ. anh là vậy theo cái tư duy đó là bình đẳng luôn tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau có sự rõ ràng đó anh ít can thiệp và khi can thiệp thì anh chỉ đứng ngoài lề góp ý thôi anh không bao giờ trực tiếp vào công việc của anh nói vậy cũng không được nữa tại vì á em cần một người hỗ trợ cho em tại vì á sau này anh là người yêu em hay là chồng em gì đó cái vấn đề nào em cũng sẽ hỏi qua đúng anh sẽ góp ý anh đứng phương diện anh góp ý anh không thay đổi cái hướng của em anh chỉ góp ý và anh đưa cho em hai cái hợp lý và cái không hợp lý và em sẽ chọn em sẽ người quyết chọn quyết định dạ. anh không can thiệp vấn đề đó anh có muốn hỏi em gì không em ngoài hết kinh doanh ra thế thì thời gian rảnh của em á là lúc đó là em có tiền em có thời gian em sẽ làm gì sau này á em muốn một ờ, cái ờ, vấn đề nữa là hai vợ chồng cùng cày xong rồi cùng đi du lịch tại vì em vừa thích làm vừa thích chơi chứ không phải là cấm đầu vào công việc hoài tại vì khi mà mình kiếm tiền thì mình phải xả stress mới được chứ nếu mà mình cứ cấm đầu vô làm việc hoài là mình stress dữ lắm chung là mình phải biết hưởng thụ đồng tiền mình kiếm ra dạ đúng rồi rồi bây giờ hai đứa dạ. con ờ, có thể hát bài nào đó để tặng nhau hai đứa đứng lên nào hai đứng lên bây giờ giao lưu văn nghệ xíu đi em sẽ hát một bài nhưng mà tệ quá đừng chơi nha không sao đâu à, yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn là vòng tay yêu thương ấm mãi không rời từng phút giây tuyệt vời yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền từng buồn lo trôi qua ngày bình yên nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời nguyện thề luôn bên nhau mãi em hết hồn rồi Trời vui mà con sao đâu ngọt ngào à rồi bây giờ nè bạn trai em cảm nhận gì bạn gái và nói một câu gì đó chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay chung thì mình đã đến với nhau đến đây rồi mình cũng làm những gì đó thì nó cũng đã có công sức rồi thì mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau để những công sức nó không bị bỏ phí rồi chúng ta về chỗ đi hết thời gian để tay vào nút bấm nữa các bạn chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra con tim của mình xem có thật sự rung động chưa nếu rung động chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút nếu không rung động không bấm dành cái nút đó cho nhiều người nữa đừng cướp đi cơ hội của một người nào đó và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu một hai và 3 Hết thời gian Đá bóng Nào Nắm tay nhau Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau Xin phép mẹ, xin phép mẹ cho uh, ờ, hôn, hôn nụ hôn đầu tiên Con xin uh, phép cô cho con uh, hôn bạn nữ cái chúc mừng các bạn